chào các bạn chúng ta lại gặp nhau trong một cái video ờ, về máy tính dạ. thì cái máy tính của mình ấy hôm nay mình sẽ đưa ra em nó để ra vệ sinh một tí các bạn nghĩa là đưa em nó ra để thổi bụi một tí thường cái máy của mình ấy thì khoảng à, bao nhiêu nhỉ thời thường ấy thì mình máy của mình ấy khoảng à, dưới 3 tháng mình sẽ phải vệ sinh lại toàn bộ một máy thường mùa hè như này ấy thì khoảng một tháng là mình thổi bụi một một lần các bạn ạ đó một tháng mình thổi bụi một lần đó bụi bệ mang dậy bám các kiểu họ cái máy này hình như là hơn hai tháng hay sao ấy. Lần này bận quá ít ít khi chăm sóc được máy tính các bạn toàn là làm việc với nó nhưng mà ít khi chăm sóc vệ sinh được rất là khó bây giờ mình sẽ đưa em nó ra thổi bụi mình có một cái máy thổi bụi anh em nào mà chưa có máy thổi bụi ấy, thì có thể mua cái máy thổi bụi này hoặc là mua cái thổi bụi bình thường dạ. đó anh em xem thấy chưa thì nó vẫn hơi bị tối nhỉ đó rồi sáng lên lấy nét nào nét đó đây là cái máy máy máy máy thổi bụi này các bạn máy này là của dòng bút dòng đây là dòng GL 800E GL 800E anh em xem này đấy cái này ờ, các bạn có thể mua ở trên Lazada nó giá nó rẻ lắm hàng này toàn là hàng mới thôi đây là máy bút đây điều chỉnh tăng tốc này điều tốc độ nhẹ thôi rồi thổi bụi uh, sạch sẽ trong vài giây đó thổi bụi sạch sẽ trong vài giây rất đơn giản rất nhanh mà có một cái máy này rất thuận tiện còn đối với anh em dùng keo tản nhiệt đấy các bạn sẽ dùng keo tản nhiệt để vệ sinh nhé đó keo tản nhiệt thường là các bạn sẽ sử dụng cái keo tản nhiệt của ờ, keo tản nhiệt để để để tản nhiệt cho cái ờ, chip cũng như là VGA của máy thì dạng đó đối với các bạn mà rút keo tản nhiệt các bạn lưu ý là sử dụng keo tản nhiệt của hãng là keo tản nhiệt của máy tính nhé có một số trường hợp anh em sử dụng kem đánh răng về làm thì trước đó thì khoảng à, mấy năm trước ấy thì mình có được test một lần khoảng năm 2013 mình có test một lần lấy keo tản nhiệt vào à, của cái kem đánh răng vào ấy thì nó hiệu quả là mát nó nó nó nó nó nó không gọi là giống như các bạn không không cần dùng keo thì nó còn tốt hơn được chưa đó cái keo nó khô vào nó làm hỏng máy để ra ờ, ở dưới cái này là có một con CPU và con CPU này các bạn chỉ cần tháo cái cái cái này ra và các bạn uh, cho cái uh, cho cái keo vào để các bạn uh, để các bạn tàng nhiệt cho máy cho keo vào chúng ta cho keo vào để tàng nhiệt đó nhưng mà cái keo ở máy này hiện tại mình đã ấy rồi các bạn hiện tại mình đã có trước đó thì mình đã đã đã đổ kéo một lần rồi nó không không cần nữa kéo của nó kéo chính hãng thì nó chạy nó khá là lâu các bạn ạ nó ít khi bị khô nhưng mà thường lâu năm ấy thì nó sẽ bị khô đối với những cặp màn hình này thì các bạn chạy lâu ấy thì nó bị khô dù nó chưa hết hạn bản hành nó cũng bị khô bởi vì là các bạn đã chạy lâu rồi các màn hình là cái tỏa tỏa tỏa nhiệt các màn hình với CPU là tỏa nhiệt nhiều nhất trên máy tính các bạn ạ và cái cả màn hình nó là tỏa nhiều nhiệt nhất đó cho nên các bạn cần phải chú ý cho mình nhé vệ sinh thật kỹ cấu hình của mình ấy thì cũng bình thường thôi bạn nào cần ờ, biết cấu hình ấy thì mình sâu cấu hình của mình ấy, hiện tại mình đang dùng cái men ờ, mình đang sử dụng full 4 bốn khe cắm lam này rồi ạ bốn khe cắm lam này các bạn xem rõ không đây là 4 khe cắm ram Hoàng ạ khó khó nhìn khó rõ thế nhỉ đây này mình full 4 khe cắm ram ở dưới này này thấy không đó 4 khe cắm ram main của mình ấy đang sử dụng là gen main Z77 dạ main Z77 đó main Z77 Bên này có hố cộ nhưng công nghệ nó cũng khá là tiên tiến Và bên này mình mua từ năm 2012 rồi các bạn Đó Bây giờ định nâng cấp nhưng mà ờ, Chưa nâng cấp được Đó. Túi tiền còn là hạn hẹp các bạn ạ Đó. CPU này mình sử dụng CPU dòng Xeon Dạ Xeon Hiểu ạ Xeon Dòng Xeon 4 còn 8 luồng đó Của thế hệ thứ 3 Sandurit và nguồn này mình sử dụng cái nguồn của nguồn này mình sử dụng cái nguồn của nguồn của Gigabyte thương hiệu này là cũng là nổi tiếng trong thương hiệu các tên tuổi sản xuất máy linh kính và linh kiện máy tính như các màn hình này ờ, máy tính này hoặc là các linh kiện ờ, phụ kiện máy tính này ngoại vi ví dụ bàn phím chuột các kiểu đó dạ thường là Gia nó sẽ sản chuyên về sản xuất ừ, các màn hình nhiều hơn hoặc ạ các bạn biết thương hiệu Gia nó rất là nổi tiếng gây Gia Asus cái kiểu mà MPI đừng dạng và các hãng khác nữa ra của Gigabyte là nguồn công sức thực và nguồn này nguồn này không được bán tại thị trường Việt Nam nguồn này là nhập khẩu trực tiếp từ thị trường nước ngoài về các bạn chú ý nhé nguồn này không được sản xuất à không được bán tại thị trường Việt Nam so ly với các bạn nó sản xuất ở, ở, ở Trung Quốc nguồn này là không được bán tại thị trường Việt Nam nó chỉ có nhập khẩu từ nước ngoài về được chưa nhập khẩu từ nước ngoài về và mình được một một người bạn ở nước ngoài ấy được chưa lấy cho và nguồn này là nguồn này là 500W và nó có thể kéo lên đến 600W trong trường hợp mà nó quá tải ấy, quá cái nguồn điện là 500W thì nó có thể kéo lên 600W đó và nó bảo vệ điện áp khi quá tải cái này không mình không không rõ là ở nước ở miền Nam bán bao nhiêu nó vẫn có cổng chân 8 pin các kiểu dạ. nguồn này là nguồn hợp chuẩn quân đội của Hoa trồng quân đội đó các bạn Giam mình sử dụng giam ờ, DDR3 hiện, hiện tại hiện tại là mình ờ, hiện tại là mình đang chạy ờ, lam DDR3 các bạn ạ lam DDR3 và bớt của nó là bớt 1777 mình đã ép dung từ bớt 1006 lên rồi ừ ạ và tiếp theo nữa là cái ổ cứng ổ cứng ấy thì mình đang chạy à, ổ cứng SD ổ cứng SSD là 240GB hai ổ cứng SSD 120GB một ổ cứng cài Win là một ổ cứng đựng các dữ liệu cần tốc độ nhanh như phần mềm kiểu mình sử dụng kính mắt và ổ cứng cơ nữa và ổ cứng cơ và tiếp theo nữa đó chính là các màn hình các màn hình hiện tại mình đang sử dụng là gigabyte uh, gigabyte Radeon của AMD lx 510. được chưa? để đáp ứng cái nhu cầu đồ họa và giải trí thì mình à, sử dụng cái con cạc này rồi đó là cái thông tin uh, cho các bạn về cái cấu hình uh, máy tính của bạn của mình được chưa? đó cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn là vui vẻ bye bye à, ở đằng sau này nó có các cổng kết nối cho các bạn xem này đây này đây là cái main của nó này cái main này nó có các cổng kết nối như các bạn có thể xem cái main này có cái cổng kết nối SATA có hai cổng SATA hai à, có có hai cổng USB 2.0 có 4 cổng USB 3.0 đằng sau, một cổng USB 3.0 và một cổng USB hỗ trợ 3.0 là USB Flatbot nó hỗ trợ là chế độ bếp từ BIOS từ cái USB còn ở đây là cái cổng à, DVI cổng này là cổng à, VGA cổng này cổng HDMI đang hot xuất cả hình cả tiếng đó cổng audio cổng mạng đó ok các bạn nhé còn nó xuất hình ra cả màn hình nữa rồi ok bye bye các bạn nhé chúc các bạn thành công